em xem cái gì nhỉ? ăn thử ăn thử biết được cái gì nhỉ? ăn thử biết được cái gì nhỉ? không biết bạn thì có ờ, ờ. thi hoa hậu có luôn hả? Ồ, em cái này là đẹp nhất rồi ha. Em, em có thi hoa hậu ha. Thi Miss Mông nhé bạn đi hoa hậu. Ờ, Miss Mông em em là cái người thứ ờ, mấy xuất hiện ở trên đó. Number one. Ờ, gió trời tỏ trứng ó bi của bù hai hai bạn luôn tao chị lù cô tê cho đi ta cho ý chỉ ký cầu ký cho cho mới đó mới